Muốn em biết đây là gì đấy? Hôm nay mình vừa sắm em nó xong đấy. Đây là mẫu tai nghe của hãng Chibit vô cùng nổi tiếng luôn anh em nhá. Em này thì chống ồn chủ động, lọc ồn đàm thoại, miễn chê luôn anh em ạ. Ngoài ra thiết kế màu đen tạo cảm giác huyền bí, gây sự to gà mò, quá trời luôn. Đeo vào thì thôi rồi, các em tha hồ mà rụng trứng. Đặc biệt mình rất thích em này ở điểm thời lượng pin lên tới 12 giờ, trâu bò quá anh em ạ. Rồi còn có khả năng chống nước khi đi dưới trời mưa nữa, tuyệt vời hơn mặt trời luôn. Trọng lượng của em nó chỉ tầm khoảng 50g, mình thấy khá vừa tay và vừa tay nha. Nhưng mình thấy em này có một điểm trừ là hiện tại đang chỉ có mỗi màu đen. Hy vọng trong thời gian tới, Hà sẽ ra thêm các màu khác nữa cho anh em thoải mái lựa chọn nha. Anh em nào sở hữu em nó rồi thì điểm danh xuống phía bên dưới cho mình biết ha.